dạ à, à. Dạ, anh à, sư ơi sư mở mic sư lên sư bữa nay tới năm sáu bài trên lần thưa sư <laughs> không biết sư, ờ, sư đi bài nào trước <laughs> à, chắc làm lèo luôn á làm lèo cho nó hết đi yeah. Dạ. hết không kỳ sư con thấy dài quá không chắc hết chắc hết bị cái này đúng là cái bài kinh này đó, là là à, à chắc là nhiều quá hả dạ à, rất là nhiều quá bây giờ dạ, cứ tự nhiên đi ba bài mạt pháp ba bài là sư đây dạ, bữa nay chúng ta học một loạt kinh ờ, là sự tồn vong của chánh pháp thưa với đại chúng đó là mình có mặt ở trong một cái khu phố sạch đẹp thì à, giàu cho mình có là cái người tàn tật thì mình cũng phải à, nhớ hai điều đầu đầu điều đầu tiên là nhờ đâu mà cái khu phố này nó sạch đẹp như vậy đó là cái chuyện đầu tiên mình phải quan tâm cái chuyện thứ hai đó là cái tinh thần trách nhiệm khi mà mình có mặt trên cái khu phố đó có nghĩa là những người có mặt trước đó ở khu phố này này người ta đã làm sao đó mà khu phố này đến bây giờ nó vẫn sạch đẹp và cái chuyện thứ hai nữa là cái trách nhiệm của mình ngay bây giờ là mình vẫn tiếp tục ờ, duy trì cái sự, sự, sự sạch đẹp đó bằng cách là không có xả rác như vậy thì cho dù mình có là một người tàn phế đi xa lăng thì mình vẫn có thể làm được hai chuyện đó tức là nhớ ơn nhớ ơn cái người đã giữ sạch cái khu phố và điều thứ hai dù mình tàn tật thì mình vẫn có thể tiếp tục ờ, góp phần giữ sạch cái khu phố đó để cho nó tiếp tục sạch đẹp ờ, Phật pháp là một khu phố là một khu vườn ờ, nếu mà một người bình tĩnh khách quan không có cực đoan không có tư tưởng bè phái vị kỷ bình tĩnh khách quan quan sát thì cái lời Phật á, đúng là một đóng góp rất lớn vô cùng lớn cho cái nền văn minh của nhân loại hôm nay ờ, từ suốt 26 thế kỷ ờ, cái vai trò của đạo Phật trong cuộc đời sống tâm linh của nhân loại rất lớn ừ. ờ, trừ phi chúng ta là một người đạo hồi đạo chúa do thái giáo một cái đạo nào đó mà chúng ta thiếu khách quan chúng ta không có từng biết để mắt tới kinh Phật thì thôi nhưng mà nếu mình từng có lắng nghe từng có để mắt thì mình sẽ thấy rằng là lời Phật để lại một cái lợi lạc rất lớn cho nhân loại nói gì là những người Phật tử cho nên cái sự có mặt của Phật pháp trên đời này rất là quan trọng chúng ta phải nói như vậy à, chúng ta thấy một cuốn năm qua kinh của trang tử đạo đức kinh của lão tử một uh, tập thơ của Kali Gibran của Omar Khayyam cũng để lại cho nhân loại những đóng góp nói gì là một kho tàng hàng mấy chục cuốn kinh Phật và cái người mà nhận ra cái giá trị đó, đó thì phải nhớ lấy hai chuyện y như cái cái cái người mà tàn phế trên khu phố hồi nãy tôi mới vừa nói thứ nhất là vì đâu cái truyền thống tâm linh tốt đẹp này mà nó được duy trì cho đến ngày hôm nay hơn 2.500 năm qua chắc chắn là phải có một sự đóng góp không nhỏ của tiền nhân qua các thế hệ thứ hai cái trách nhiệm của ta bây giờ nếu mà ta thấy rằng đó là một cái gì đó hay ho tốt đẹp mà cần phải được duy trì cần phải được giữ lại đó thì ta phải có trách nhiệm và cái người có thể đóng góp ờ, và gánh vác phần nào có trách nhiệm để duy trì cái tốt đẹp đó rất có thể ờ, là một bà cụ nghèo khó bệnh hoạn và ít học nha nghèo khó bệnh hoạn ít học chứ không hẳn phải là người là trí thức giàu có tiếng tâm không hẳn không hẳn và bởi vì cái số lượng mà giàu có trí thức tiếng tâm cái số đó chỉ là số rất là nhỏ trong cái xã hội bất cứ xã hội nào bất cứ đất nước nào cái số đó nhỏ lắm mà cái tuyệt đại thì đa số quần chúng ờ, đều là những người gọi là bình dân và dưới mức bình dân dưới mức cái đây có nghĩa là cái gì cũng thiếu cái gì cũng thiếu học thiếu tài sản thiếu sức khỏe thiếu hơn thì cái trách nhiệm đó như tôi nói đó, uh, nó không phải ở riêng một cái tầng lớp nào hết mà là tất cả mọi người các vị thử tưởng tượng có một ngày trên phố có một người ngoại đạo ờ, hỏi một cái bà uh, cụ bán hàng rong về Phật giáo mà nếu như cái bà cụ đó bà bà biết bà, bà, bà biết ít nhiều về các bạn Phật pháp ấy, thì cái câu trả lời của bà rất có thể sẽ giúp cho cái người ngoại đạo kia ừ, bắt đầu ừ, bắt đầu ừ, có hứng thú để tìm đến Phật pháp và biết đâu từ cái bước chân đầu tiên hứng thú đó có thể ờ, biến anh ta trở thành một Phật tử và có thể trở thành một nhà sư và trở thành một cái người hoàn pháp cái chuyện này mình không có loại trừ nhé và mọi sự bắt đầu từ một bà lão ờ, ờ, trên phố bệnh hoạn nghèo khó ừ. ít học ừ. cho nên ở đây đó tôi đánh một vòng để cho các vị thấy rằng cái giá trị của chánh pháp là không thể từ chối không thể chối bỏ ừ. và cái trách nhiệm để duy trì cái điều hay đẹp đó đó nó nằm ở trên vai tất cả mọi người bởi cho đến bao giờ mà chúng ta còn thấy cái giá trị của lời Phật vẫn còn hiện hữu vẫn còn tồn tại đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là mình phải có trách nhiệm phải giữ nó lại cho các thế hệ sau như là mình đang kế thừa từ những thế hệ trước và nếu nói một cách nó hơi tôn giáo một tí thì cái gọi là thế hệ sau ấy rất có thể có cả bản thân chúng ta chỉ cần mình tái sinh trở lại trên cái hành tinh này thì mình cũng sẽ được ân triêm lợi lạc cũng thu gặt được những cái điều hay lẽ phải từ cái lời dạy của Đức Phật và nói như vậy có nghĩa rằng không chỉ Ờ, không chỉ là một cái vá cơm một cái củ khoai củ sắn đặt bá cúng dường nuôi dưỡng tăng ni những người xuất gia và bên cạnh đó chúng ta còn phải biết quan tâm đến giá trị tinh thần mà ở đây à, chính là Phật pháp ừ. ở trong cái bài kinh chánh tính này đó à, bài kinh chánh tính số 1 ấy ở đây cái phần này có dạy à, năm điều mà có thể giúp cho một người ừ, giúp cho một người ừ. Ờ, thu gặt được rất là nhiều lợi lạc khi mà nghe Phật pháp ờ, và từ cái chuyện mà tôi gặt lợi ích từ Phật pháp thì người này mới có thể ừ, có những cái đóng góp lớn ờ, cho cái chuyện hoàn truyền duy trì Phật pháp ở đời không cho nên cái bài đầu tiên là mình chưa thấy nói gì đến cái sự tồn vốn chánh pháp hết mà, mà vấn đề được bắt đầu từ cái điểm trung tâm trước trung tâm là gì trung tâm là từng cá nhân trước ừ. anh có thấy chánh pháp là cần thiết thì anh mới bảo vệ chánh pháp và cái chữ bảo vệ đây nghĩa là sao bảo vệ đây không có nghĩa là chúng ta làm rào dậu ờ, ờ, như kiểu giữ gà ờ, nhốt bò không phải chánh pháp không cần được ai bảo vệ theo cái nghĩa thông thường mà chánh pháp cần phải được bảo vệ bằng cách là nhận thức và hành trì <clears throat> nói gọn lại chánh pháp không cần được bảo vệ mà chánh pháp cần được hiểu đúng thì đó chính là đó chính là cái cách Ờ, tiếp cận chánh pháp và cũng là cái cách bảo vệ chánh pháp ừ, cái việc là đó việc làm đó nó không chỉ lợi ích cho mình mà lợi ích cho ờ, vô số chúng sinh ở đời nữa ừ, thì cái bài đầu tiên cái bài bài đầu tiên ngày dạy rằng là ừ, nghe đạo bằng lỗ tai chưa có đủ bằng lỗ tai cũng chưa có đủ mà phải hội đủ ờ, những cái điều kiện tâm lý sau đây đó là không có coi thường cái lời thuyết giảng không coi thường cái lời thuyết giảng không coi thường cái người thuyết giảng không nghe pháp bằng cái mặt cảm tự ti ừ, cũng không nghe pháp bằng cái tâm mà lăng xăng à, cái tâm tâm tại bất tại sát à, ở đây mà hồn ở chỗ khác ừ, nhớ cái đó đó, và đặc biệt đó là nghe cho kỹ nhưng phải có tư duy phải có suy tư ừ, phải có suy... còn nếu mà thiếu cái này nè thiếu cái này đó, ờ, nhiều ừ, là không tôn trọng cái lời thuyết giảng không tôn trọng cái người thuyết giảng nghe pháp bằng cái lòng tự ti nghe pháp mà, mà không có tập trung và cuối cùng nghe pháp không có chịu động não đó thì thua dầu có nghe phật thuyết pháp nghe thánh hiền thuyết giảng thì cũng vậy thôi nếu mình thiếu năm cái này thì ờ, ở đây tôi nghĩ là bà con mơ hồ hiểu được mấy cái này mấy cái này không cần giải thích nhiều hả kinh rẽ là thuyết giảng kinh rẽ người thuyết giảng là sao ừ, trước hết là kinh rẽ là thuyết giảng có là coi thường ấy ừ, mà là sao tôi nói không biết bao nhiêu ngàn lần chúng ta có hai cách Dạ, chúng ta có hai cách để mà tiếp cận với chân lý ờ, tiếp cận vấn đề ở đời cách một là mình nhận thức vấn đề như nó là dạ, và cái thứ hai là mình nhận thức vấn đề như mình muốn dạ, và mỗi người đến với cuộc đời này bằng à, một cái nền tảng tâm thức bằng một cái hành trang tâm linh cũng có giống nhau do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống cho nên chúng ta có những cái thích ghét không có giống nhau có cái thì chúng ta coi nặng có cái chúng ta xem nhẹ không ờ, và đa phần là chúng ta cứ ờ, nhận thức cuộc đời này từ cái nền tảng tâm thức đó đó có nghĩa là do cái tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý nhiều đời cộng với cái môi trường sinh trưởng môi trường giáo dục hiện hiện tại đó ờ, mình quan tâm tới cái gì mình quan tâm tới cái gì mình thích cái gì và mình nếu mà mình bất cẩn thế chỉ thích cái đó rồi tôn sùng nó chỉ vì nó không vừa ý mình rồi mình uh, phủ bác nó đây là chuyện rất là bậy nha rất là bậy chân lý nó không phải là cái mà mình có thể cảm nhận nó bằng cảm xúc cảm tính đấy mà bằng lý trí bằng sự bình tĩnh bằng sự khách quan ha? Ừ, quan trọng là chỗ đó cho nên nếu là cái cách tiếp cận chân lý mà thông qua cảm xúc cảm tính nó xài được mà nó sao phải thấy nó như vậy kể cả ờ, đó là một cái sự thật đau lòng sự thật đau lòng thì chúng ta cũng phải có cái gan chấp nhận đó không thí dụ như uh, trong kinh kể thời đức phật có rất là nhiều giai nhân mỹ nữ họ ngại đến với đức phật là bởi vì họ nghe đồn họ nghe đó là ngài cứ luôn luôn là bài xích cái hình thức ờ, ờ, cái vẻ ngoài của một con người họ nghe đồn vậy thôi họ nghe đó là ngài tìm đủ cách nghe cả thuyết pháp nói về cái bất tịnh nói về xương cốt về sống chết bệnh hoạn nghe ớt quá họ sợ họ sợ là nếu mình đến gặp ngài mình ừ, mình là một mỹ nữ một gia nhân kiểu này giữa một đám đông mà ngày đem ba cái chuyện đó ra thì mặt mũi mình nó giấu vào đâu ừ, họ sợ không dám đi nghe pháp ừ, vậy đó có nghĩa là họ đến với chân lý họ đến với cái phật ờ, ờ, bằng cái cái, cái cảm tính ờ, và rất là nghèo nàn rất là thiếu máu rất là yếu uột không ừ. à, như vậy đó rồi còn có người thì họ chấp nhận một cái giáo phái ngoại đạo nào đó chỉ vì ở đó họ được tôn trọng ở đó họ được nghe những cái điều mà nó vuốt ve cái tôi của họ chỉ vậy thôi họ khoan nói những chuyện đúng sai ừ, chuyện đầu tiên ở đâu mà họ thấy họ được vuốt ve được mơn trớn được tôn sùng được coi trọng họ thích cái đó và đa phần phật tử chúng ta hôm nay cũng vậy thôi đi vào chùa nghe pháp mà ở đâu mình thấy cái tôi của mình nó được củng cố nó được tô hồng chút lục ở đâu nó được, được đánh bóng không thì mình khoái còn mình đi đến chỗ nào đó mà mình thấy rằng những gì mình nghe những gì mình nhìn mà nó làm cho mình cảm thấy mình bị tổn thương ấy mình mới thích nghe không? Ừ, có những sự thật nó làm cho mình bị tổn thương ừ. Ờ, giảng sư mình nói cái điều gì đó mà chậm chạm tới mình cái mình thấy khó chịu hoặc là ông nói tới cái điều gì đó mà thiên hạ họ sầm xì họ xây phía mình họ chỉ trỏ là mình thấy khó chịu mình tưởng và nói mình không phải tại vì mình có nhiều vấn đề quá cho nên mình nghe cái gì mình cũng được mà nói mình hết ừ cho nên cái chuyện đầu tiên là mình nghe pháp ờ, bằng cái tâm thái của cái người mà đi tìm cái thích và cái ghét rồi từ đó mình mới coi thường mình mới coi thường mình không có coi nặng không có xem trọng cái điều mà mình được nghe cái điều mà người ta thuyết giảng mình quan trọng mình chỉ coi trọng cái tôi thôi rồi từ đó nó mới dẫn đến cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái hệ quả thứ hai đó là coi thường người thuyết giảng thì uh, ờ, nói tới cái coi thường người coi thường cái lời thuyết giảng chúng ta nhớ hai chuyện đó là hai cái thái độ tìm đến chân lý yeah, dạ, là nghĩa là nhìn vấn đề theo cái cách mình muốn mà nhìn vấn đề như nó là còn nói đến cái chuyện mà coi thường người thuyết giảng đó mình nhớ đến bốn cái, cái khía cạnh sau đây à, trong kinh đức phật dạy đấy là chúng sanh ấy, thường tìm đến và xây dựng thần tượng thần tượng ờ, ngưỡng mộ và thần tượng tình cảm à, thông qua bốn cái trường hợp ừ, trường hợp một gọi là rupa rupapame đấy có nghĩa là mình đến với người nào đó chỉ vì cái bên một cái vẻ ngoài của họ đẹp có hảo tướng ừ, có đạo phong có cốt cách này rồi đến với người nào đó vô qua hình thức bên ngoài gọi là rupa rupapame đó gọi là cái đẹp á đến được cái đầu tiên là đến vì cái vẻ đẹp của đối tượng ừ. cái thứ hai đó là mình đến với một người nào đó vì khô sapama đấy có nghĩa đến về cái tiếng tâm của người đó uhm, đến về tiếng tâm người đó hay dở chưa biết đúng sai chánh tà chưa biết mà chuyện đầu tiên là mình đến về cái tiếng tâm người đó mình nghe đồn mình nghe đồn nghe đồn cái ông này bà này nè à, à vậy vậy vậy đó ờ, mình thấy giải thưởng này giải thưởng kia bằng cấp này bằng cấp nọ chùa miếu đệ tử rần rần đông như quân nguyên là mình thấy mình khoái thì cái trường hợp thứ hai là mình tìm đến để tôn sùng thần tượng một ai đó chỉ vì cái tiếng tâm của họ <clears throat> trường hợp này gọi là khô spama đấy cái trường hợp thứ ba là lưu cấp mà đó có nghĩa là mình đến với người nào đó chỉ vì cái ừ, vẻ ngoài đạo hạnh của họ cái số một là đến đến vì cái vẻ đẹp của người đó à, còn cái thứ ba này mình đến vì cái vẻ ngoài đạo hạnh vì cái hạnh tu mà mình có thể quan sát được à, vì cái hạnh tu mà mình quan sát được ừ. cái thứ đạo hạnh mà mình quan sát được bằng mắt à, thấy kiểu mà bần tăng khổ sải ừ, nhà cửa trú xứ đơn sơ ăn uống đạm bạc kham khổ thì lập tức thờ phụng ngay ừ, mà biết cái nội dung ra làm sao mà tại sao mình ngu quá mình nhớ chuyện này cái giá trị đạo đức thật sự nó phải nằm ở cái chỗ mình không thấy kìa chứ còn cái mà mình có thể quan sát bằng mắt ấy, thì diễn viên dư sức kịch sĩ dư sức không một đứa bé 15 13 mà cho nó vào học diễn sức 3 tháng là nó ra nó diễn cái đai thiền sư là con lành không diễn lâu rồi tôi biết chứ kêu nó diễn mà 15 20 phút là diễn tốt ừ, diễn tốt các vị vào xem à, Tây Du đó không ừ, Hà Nhi đó Phòng ừ, Hà Nhi Na Tra diễn tới đâu luôn không dễ lắm mà sẽ ngu quá vậy cứ nhớ là cái gì mà mình ngó được mặt mắt thì nó phải xét lại vậy mà có người bị lũy mới ghê chứ. Ừ. rồi cái thứ tư á, là hâm mà mà đó có nghĩa là mình đến với một người nào đó là vì thuần túy ừ. cái giá trị tinh thần à, mình nghe được gì từ đó à, mình hiểu được gì từ đó mình ngộ ra được cái gì từ đó thì cái này mới là quan trọng bản thân người đó không quan trọng cái vẻ ngoài người đó không quan trọng cái tiếng tâm của người đó không quan trọng mà cái quan trọng là mình thu hoạch được những cái giá trị tâm linh tinh thần nào ừ, thì cái đó là cái quan trọng nha ừ, mình đến với người đó mình được lợi lạc gì mình có được thêm những cái hiểu biết gì ừ, những cái giác ngộ gì những cái kiến giải gì những nhận thức nhận thức gì à, mà nó có lợi cho mình nó nâng cao mở rộng đầu sâu ra à, thì cái đó mới là quan trọng nha và chính vì mình à, không có biết được bốn cái này cho nên là mình là đánh giá cái người thuyết giảng thông qua những cái tiêu chuẩn tiêu chí mà gọi là rẻ tiền rồi bu ba xu bốn hào của mình nha ừ. rồi cái trường hợp thứ tư đó gọi là aptanang prifo tức là mặc cảm tự ti có nghĩa là mình vào mình nghĩ là mình là người ít học mình là người mới biết đạo mình là người không có biết nhiều về Phật pháp uh, mình không có khả năng giữ giới mình không có, có khả năng ghi nhớ giáo lý mình không có khả năng thiền định mình không có khả năng bố thí mình không có khả năng phục vụ mình không có khả năng buông bỏ như là cái lời thuyết giảng kia kêu gọi gợi ý mình thấy mình được như vậy thế là mình ừ, lắng tai nghe pháp nhưng mà bằng một cái tâm cảm ừ, bằng cái tâm cảm ừ, bằng cái tâm cảm của một người tự ti mình lắng nghe Ờ, từ cái vị thế của một người ừ, thua cuộc ngay từ buổi đầu không được không được ừ, nói đi cận duyên khó nói một vị cao tăng ờ, nhiều khi ừ, cái túc duyên giải thoát không bằng một cái đứa bé ăn mài mà sáng nay lần đầu được nghe đạo có gì đâu có gì lạ hết nhớ nha một vị cao tăng đạo hạnh một đời nhưng mà chắc gì chắc gì cái túc duyên giải thoát ấy. hơn được đứa bé ăn mày mà sáng nay nó theo mẹ vào chùa để kiếm một bữa cơm kiếm một bữa cơm một bữa cơm trưa đó ăn mày ấy. nhiều khi nó thấy nó vậy đó nhưng mà luân hồi nó là một cái cái cuộc chơi khốc liệt lắm quý vị khốc liệt lắm ừ. Ừ, hôm, hôm hôm hôm hôm hôm qua mình là một vị vua này thì hôm nay mình có thể mình đã ra ngoài chuồng chó mình nằm rồi cái gì đó có gì lạ hết thì hôm qua mình là một người ăn mày thì hôm nay mình đã vào trong bụng của một bà hoàng hậu mình nằm rồi ờ, chờ lên ngôi cái chuyện không có gì lạ hết đó là cái cuộc chơi khốc liệt của dòng sinh tử không cho nên mình có gì mà cảm tự ti tận lực tận lực mà sống thiền tận lực mà thương người tận lực mà tu sửa chỉ về thôi duyên đủ thì thành đại nhân đại sự đại nghiệp mà không đủ thì chí ít cũng được an lạc hiện tiền và gieo chủng tử cho đời sau chứ chúng ta không không có lý do gì để mà tự ti hết nhớ cái đó ừ. ngày uh, Paul Sayadaw thiền sư đó ngày có một cái câu nói rất là, là đáng để chúng ta lưu ý hả người nói thế này à, thay vì nghĩ rằng tôi đang là vung bồi ba la mật thì tại sao không nghĩ rằng à, tôi đang là tận dụng tôi vận dụng cái ba la mật để mà chứng đạo ngay đời này thì nếu mà nó không đủ thì nó có chết tay nào đâu nhưng mà ít nhất cái, cái tận lực đó, đó nó bổ sung cho một cái ba la mật chưa tròn và nó mở đường à, phát huy cho cái ba la mật đã đầy các vị thấy chưa cái tận lực nó có cái lợi đó thứ nhất là nó nó bổ sung cho một cái ba la mật chưa có tròn chưa vẹn chưa đầy chưa đủ còn nếu mà nó đầy nó đủ rồi thì tận lực đó nó mở đường để mà phát huy hết cỡ cái ba la mật đã đầy đã tròn đã vẹn đã đủ chứ tại sao mà mình phải đến với đạo này bằng một cái tâm niệm gọi là mặc cảm tự ti là sao à, rồi cái cuối cùng đó là cái thứ tư là nghe pháp với tâm thiếu tập trung ừ, tán loạn là sao à, không thiết tha thì không có tập trung ngồi ăn cái chén chè đó mà thiếu tập trung mình cũng biết nó ngon dở không à, ngồi trước một cái bồn hoa à, mà không có tập trung mình cũng biết nó đẹp xấu như chỗ nào nói gì nói gì hay là trước một cái ờ, pháp hội người ta đang rao thuyết ờ, giảng thuyết ờ, pháp thì mình thiếu tập trung nữa mình nghe được cái gì à, thiếu tập trung cứ gì vào trong đó cũng vào ngồi chen chen lắng lắng vậy đó nhưng mà không có tập trung thì cũng không có đi đâu được hết không có đi xa được và cái cuối cùng đó là có nghe nhưng mà nghe nhiều hiểu nhiều chứ không có động não có người lại việc vậy đó tôi đi dạy học tôi tiếng pháp ở nhiều nơi tôi thấy cái trường hợp này nhiều lắm nghe như có nghĩa là vô trong mà ờ, nghe họ chỉ họ giống như em bé vậy đó có nghĩa là chỉ biết cái gì mà nó nằm trên cái đầu lưỡi mình thôi thấy ngọt thì thích thấy đắng thấy chát thấy chua thấy cay thì sợ à, trong khi người lớn mình lại khác ừ, người lớn mình lại khác ngọt thơm béo bùi thì mình enjoy mình tận hưởng đó nhưng mà có những người lớn còn biết thưởng thức những cái đắng những cái chua có những cái đắng tuyệt vời không có thiếu được có những cái chua nó nó đúng chỗ nó duyên vô cùng và có những cái cay đúng chỗ nó không thể thiếu ừ. đó là cái cái khẩu vị của một người lớn một người trưởng thành nha còn đằng này là mình nghe bé rồi đó. tức là cái gì nó đi qua cái đầu mình mà mình thấy được thì mình chụp cái đó còn chứ mình không có động não mình nghe cái gì thế này kỳ kỳ thì chùa à thế cái nào không hiểu chùa à mình không có hề suy nghĩ tại sao mà người ta nói cái chuyện nghe ra có vẻ hơi vô lý ở đó mình không có suy nghĩ cứ cắm đầu chống mông là một là chống đối à, cái mà mình hiểu cắm đầu chống mông chạy theo và tôn thờ cái mình cũng chưa hiểu lắm không đó là cái kiểu gọi là nghe pháp thiếu thiếu gì ừ, thiếu trí tuệ nghe pháp bằng cái đầu u mê bằng cái đầu là đêm 30 không? thì cái người như vậy đó thì dù có nghe pháp với trước mặt chư Phật ba đời mười phương tất cả thánh hiền vô lượng vũ trụ cộng lại thì cũng không có làm cho mình được khác cái đó rất là quan trọng rồi ừ, và ngược lại nếu mà nghe pháp mà không có bị mắc vào năm cái lỗi này nè thì cái thái độ nghe pháp đó đó cái cách nghe pháp đó đó nó mới tự giúp cho mình này, thu hoạch được nhiều lợi lạc à. rồi tiếp theo là cái kinh chánh thánh số 2 kinh chánh thánh số hai nó y chang như vậy nhưng mà vì sao nó hơi cái nội dung hơi khác một tí là vì sao là vì vì cái đối tượng nghe pháp Dạ, đức thế tôn xét cái căn duyên ừ, của người nghe pháp một là đối với a ngài phải nói như vậy đối với b ngài lại nói khác đó là một trường hợp trường thứ hai cũng a đó cũng b đó nhưng mà ở thời điểm này thì ngài nói khác một tí ở thời điểm kia ngài nói khác một tí cái chuyện nó có chuyện hơn có gì lạ hết ừ. Ừ, giống như bên trên mâm ăn việc thôi ừ. có lúc uh, mà, mà mình xét thấy uh, lên cho cho ta ăn cay có lúc mình sẽ thấy thôi không cho ăn cay có người mà ăn cay được có người ăn cay không được rồi có người cay nhưng mà cay của gừng thì được nhưng mà của ớt của tiêu thì không được có người cay của tiêu thì ok nhưng mà của gừng của ớt thì không được có người ăn cái cay của ớt thì được nhưng mà cái cái cay của, của gừng họ không chịu này bản thân tôi cũng vậy thôi ừ, cũng vậy thôi ừ, có lúc mình thích tiêu có có nhiều cái món mình phải thấy ăn tiêu nó ngon hơn ớt có có nhiều lúc mình thấy mình vừa chạm đến nó mình vừa thấy cái mặt đó là mình nhớ tới gần chứ mà không nhớ đến tiêu không nhớ đến đến hết và nhớ đến, đến gần đây không ở đây cũng vậy à, thứ nhất là tùy đối tượng và thứ hai là tùy thời điểm nhớ nha tùy thời điểm mà nhiều khi trước thế tôn nghe tùy duyên tùy duyên tùy cái căn cơ của đối tượng mà nó khác đi một tí nha thì ở đây cái, cái, có năm cái điều có năm cái điều kiện mà giúp cho một người pháp mà thu hoạch được nhiều cái lợi lạc điều thứ nhất là không có kinh rẻ cái lời thuyết giảng không cái rẻ người thuyết giảng không có mặc cảm tự ti không? nhưng mà nó còn tiếp theo nữa là gì ta ờ, là ác tuệ nếu mà, mà mình ờ, thiếu trí là chịu thua và ở đây cái thiếu trí đây tôi cũng phải nói rõ cho bà con đọc này bà con có hiểu thiếu trí là làm sao thiếu trí đây có hai trường hợp một là do tiền kiếp do cái tiền nghiệp không mà đời này chúng ta gọi là đầu thai bằng cái tâm mà gọi là tâm lý trí thì chịu thua cái, cái tâm đó là tâm chịu thua bởi vì học a di đà chúng ta biết có nhiều chúng sinh ấy, chúng sinh vô nhân giống à, hạn như các cái loài mà sa đọa đó là cái khả năng phân biệt thiện ác à, đúng sai đúng. kém lắm à, cái hạng chúng sinh thứ hai nó là nhị nhân cái hạng này là chuyện thế gian có thể giỏi cực kỳ nhưng mà cái chuyện về tâm linh tinh thần nó nghèo lắm chỉ có hạng thứ ba là cái hạng tam nhân ấy thì cái hạn này ngoài cái chuyện à, thông tuệ thế sự thì còn có khả năng à, à, đón nhận được những cái vấn đề tâm linh tinh thần một cách thoải mái nha cho nên là tùy cái nghiệp quá khứ rồi kiếp trước mình tạo cái nghiệp mà liên hệ đến trí tuệ thì đời này mình đầu thai bằng tâm trí tuệ còn nếu mà mình kiếp trước mình tạo nghiệp ly trí thì đời này mình sinh ra bằng, bằng và cái tâm lý trí nhưng mà nhắc lại lần nữa chỉ có một đời này thôi kiếp sát đã đổi nữa cái như kiếp này mình không có khả năng ờ, về tâm linh nhưng mà kiếp tế mình có và kiếp này mình không có nhưng kiếp trước mình có nó không phải là tuyệt đối đừng có lo nha kiếp này nhiều khi mình ụ ụ lì chứ kiếp sau mình ngon hơn cái thằng cha thông minh bây giờ nữa cái đó là chuyện khác nha cho nên cái này thiếu trí nó có hai trường hợp một là do cái tiền nghiệp mà mình phải đầu thai với cái tâm thiếu trí trường hợp thứ hai nó cái thiếu trí ở đây nó là là sao ta là thiếu cái cái cái cái, cái, cái cái sự vận dụng trí não của đời hiện tại có nghĩa là mình thiếu văn và tư à, thiếu văn thiếu tư thiếu tu thiếu văn có nghĩa là kiến thức mình nó nghèo quá thiếu tư là mình không có thường xuyên tư duy động não nghiền ngẫm cảm nhấm tiêu hóa dạ, mình không có khả năng mình cứ à, nghe là biết nghe vậy thôi cứ có biết bao nhiêu người cũng có bằng bác sĩ nhưng không có gì xuất sắc có biết bao nhiêu người cũng kiến trúc sư nhưng mà cả đời ôm các bạn nó cho vui vậy thôi chứ không có ai phải ai cũng thành ra cha võ trọng nghĩa nó khó lắm. À, khó lắm khổ rồi rồi rồi trí tu ờ, cũng ờ, trí tu cũng có gì chắc chắn là quý vị cũng đồng ý với tôi nó có nhiều trình độ lắm do cái túc duyên quá khứ rồi do thầy bạn hiện tại rồi do cái gì nữa do văn tư của đời này có có đủ đủ xài không rồi từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là cái trí tu của mỗi người mỗi khác có người trí tu của họ là, là nó ở mức là, trí tuệ có từ thiền định thôi có ngựa thêm cái nữa là trí tu mà có từ cái thiền tuệ nha có thêm cái đó nữa có người có thể thành tựu thiền định mà không thiền thành tựu thiền tuệ có người thành tựu thiền tuệ mà không có thành tựu thiền định rồi có người được cả hai có người thì thiếu cả hai cũng cũng xếp bằng cũng nhắm mắt cũng liêm diêm rồi cũng gớm lắm nhưng mà làm không đi tới đầu hết mà đa phần phật tử mình ấy đặc biệt đặc biệt về bà con việt nam mình thì cái quả chứng tu hành mình cứ dựa vào nhiều cái bắt tù lắm ừ, quen biết thiền sư nhiều ừ, ừ, dự nhiều khóa Ờ, hay là ít khóa ờ, tu ở thiền viện nổi tiếng hay không nổi tiếng ờ, ngồi lâu hay không ngồi 3 tiếng 5 tiếng hay là ngồi một tiếng hai tiếng rồi có nghe nổi da gà lẫn xương sống hay không nếu mà không có hỏi đầu coi như thua và hãy có nổi da gà lạnh xương sống đó là rồi là đắt ví dụ như vậy mình cứ dựa mấy cái tư chuẩn nghèo mấy cái đó không có đủ được gọi là trí tu không có đủ nha mà đủ cái nhận thức về về về về, về tam tướng đó, cái đó mới quan trọng nhận thức về tính sinh diệt của danh và sắc cái đó mới quan trọng cái khả năng chánh niệm thường trực đó, nó quan trọng còn cái chuyện mà các vị ngồi 3 tiếng 4 tiếng tôi nói thiệt ừ, tôi nói thiệt tôi không có coi nặng cái người mà 3 tiếng 4 tiếng bằng cái người mà cái khả năng gọi là chánh niệm xuyên suốt ừ, cái chánh niệm xuyên suốt cái chánh niệm xuyên suốt là sao có nghĩa là cái, là cái loại hành giả mà tu không có ngó đồng hồ cứ chánh niệm suốt ngày cho đến bao giờ đi vào giấc ngủ thì thôi cái hạn niệm là đáng quý còn cái thứ mà nó ngồi 3 tiếng 5 tiếng mà nó buông ra nó, nó, nó tệ hơn vợ đậu thì cái đó giỡn không cái đó là cái loại đó là dạng hành giả đồng hồ không hành giả đồng hồ thành giả đó chưa tới cái, cái, cái, cái hành giả nó phạm nhiều lỗi lắm thứ nhất là họ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội chứng đạo họ rất bỏ lỡ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội để chiêm ngắm bản thân à, chiêm ngắm danh sắc bởi vì sao vì cứ ngoài cái vợ ra là mình sống như mình thích mà à, mà cơ hội đắc đạo của mình đó thì nó, nó trải dài suốt 24 giờ đồng hồ cho nên mình cứ ôm cái đồng hồ là chết không mà cái trách nhiệm liên tục đó là cái người coi như không bỏ sót một cơ hội nào trong ngày hết ngay cả lúc sướng khổ buồn vui thiện ác lúc nào họ cũng có thể đắc đạo được hết tôi nhắc lại buồn vui thiện ác cả bốn trường hợp này chỉ cần quan sát nó thì cả bốn cái buồn vui thiện ác nó đều là cơ hội chứng đạo hết mà khi mà mình tu theo cái đồng hồ ấy thì coi như cơ hội nó ít đi Đấy. cái anh làm giàu là cái anh mà suốt ngày nó ảnh cứ rình rập những cơ hội kiếm tiền để mới giàu nổi còn cái anh mà ừ, sáng kêu là cà phê lật tờ báo ra ra ra, coi nhà đất chỗ nào được xong rồi cái liền qua bên hoặc là bóc phone gọi dòng mấy khách bạn hàng coi như bữa nay có cần chở này kia không nên là gọi phone xong cái chạy nhà trùm mình ngủ lật tờ báo ra đọc rồi đông đưa giống rồi chờ bà xã về nấu cơm thì cái thứ nó giàu không nổi mà cái thứ mà nó nó có khả năng giàu thiệt ấy, là suốt 24 trăm bốn từ lúc nó ngủ thì thôi ừ. cho nó thức là nó để ý nó rình rập chăm chăm chút mọi cái hoàn cảnh mọi cơ hội để làm giàu thứ này mới giàu được không thì hành giả y chang như vậy không right Ờ, cho nên là ác tuệ là không có khả năng đó Đấy. Ờ, rồi cái không có dụng tâm hiểu biết đối với những vấn đề chưa hiểu biết là sao ta ờ, có nghĩa là hiểu được thì tốt nó hiểu được thì thôi có biết bao nhiêu đứa nó không nghe đạo nó có chết đâu có bao nhiêu đứa nó không có hiểu về kinh này về kinh nọ nó có chết đâu con trâu con bò nó không hiểu đạo có đứa nào nó chết đâu trừ phi đẻ nó ra chích điện gõ búa đầu nó mới chết chứ đâu chứ đâu có trâu bò nào mà nó chết là do nó không hiểu đạo đâu à, không mình cũng vậy thôi thì nghe nhiều hiểu nhiều hiểu thôi đâu có chết tay nào không ừ. à, rồi thì một cái người mà nghe đạo ấy à, một người nghe pháp ấy mà không có mắc vào những cái trường hợp này nè thì được xem là có cơ hội có cơ hội thu hoạch lợi lợi thì chánh pháp rồi tiếp theo đó là à, tiếp theo đó là cái kinh chánh tánh ba uhm. mọi người nghe pháp một người nghe pháp mà, mà, mà rõ này là, là ở một trường hợp khác nha ở một trường hợp khác trường hợp ờ, với một cái đối tượng khác hoặc là cũng đối tượng đó mà vào cái thời điểm khác ừ, thì đức thế tôn dạy cho mình thấy những cái điều kiện ừ, những cái lý do những cái lý do mà khiến cho cái chuyện nghe pháp đó không có đem lại lễ lạc cho mình Rồi, thứ nhất là nghe pháp với cái tâm ờ, kiêu ngạo cống cao à, rồi cái nữa là nghe pháp yeah, dạ, với cái tâm bắt bẻ tìm khuyết điểm trường hợp này cũng nhiều lắm ừ. ờ, coi cái ông này nó chỉ có nghiêm túc không à, những cái ví dụ à, những cái câu chuyện ông này ông đưa ra đó coi, coi cái chỗ nào mà mình bắt lỗi được à, ông này cũng do giảng những cái đủ sâu chưa đủ rộng chưa đôi khi đó là cái kỹ thuật nghe pháp mình gọi là kỹ thuật hay là nghệ thuật nghe pháp đó là sao giống như là giống như mình ăn muốn ăn vậy đó ừ. mình đói thì mình nhào cho mình ăn nó nấu ngon thì mình tận hưởng nó còn nếu nó nấu dở thì cũng ra thì ờ, mình mình cũng nhắm tới cái khía cạnh nào đó để mình nuốt ví dụ như cái món nó dở không nhưng mà nó nóng ok nó dở nhưng mà nó không có tanh ok nó dở nhưng mà nó là đồ tươi ok mình chỉ nhắm tới cái cạnh đó thôi Uhm. chứ còn bây giờ đây nghe pháp cũng vậy tôi không buộc các vị phải nuốt cho bằng sạch những gì mà cái cái ông giảng sư nói ra không cũng có suối đó nha mình không có chấp nhận mình không thấy không hợp lý mình đâu có ngu gì mình nuốt nhưng mình nó nói như thế này nghe bằng cái tâm chiêm tốt cứ luôn luôn nghĩ như thế này ít nhất trong lúc mình nghe giảng cái này nè ổng chỉ có một là cái điều gì ổng nói mà mình thấy tâm đắc thì đâu là khỏi nói rồi mà trong trường hợp có gì bản thân tôi đó nó có trường hợp thế này có những trang sách mà tôi đọc vô đó tôi không thích nó nhưng mà tôi lại cảm kích vì nó đã mở ra những cái gợi ý cho tôi chuyện khác yeah đã có chuyện đó ừ, có chuyện đó cho nên tôi vẫn đọc cái trang sách đó bằng tất cả sự hứng thú và khi tôi khép trang sách đó lại nó vẫn đem lại lợi lạc cho tôi này các vị uh, mời tôi một uh, một cái chén cháo nấm cháo nấu bằng nấm à, đúng là cháo nấm là mốt ruột của tôi à, ví dụ như vậy nhưng mà nấm gì đâu mà nấm nấu nấu bằng nấm khô chứ phải nấm tươi là tôi thấy tôi nản rồi nhưng mà tôi để ý cái này thứ nhất là tô cháo đừng nó nấm thứ hai tôi sợ hơn cháo đặc lắm tôi sợ hơn cháo đặc lắm cho nên tôi thấy cháo này nó hơi loãng là tôi khoái rồi nóng loãng có một tí gừng ừ, vậy là xong Đấy, còn ngoài ra tôi không quan tâm đặng chi đặng tôi nuốt cho nó xong cái dán cháo đó còn cái bà kia đó thì phải là phải nên mình nêm nếm tới xề nấm tươi nhưng mà có một điều là thiếu miếng gừng thiếu miếng tiêu ok miễn sao tôi lúc tôi chỉ nhớ là nấm tươi và nem nếm tới thôi à, tôi nhớ nhiều đó thôi là tôi vẫn ăn cách vui vẻ đấy, đấy. Tôi, tôi ăn với tất cả sự khiêm tốn khiêm cung dễ thương và cảm kích này còn các vị ngồi vào các vị ăn với cháo mà phê phán đủ thứ hết à, thì như vậy thì cuối cùng nuốt không hết rồi chén cháo bụng rồi vẫn đói mà chén cháo thì đúng là nó cũng không có chỗ để mình ăn như vậy không không? Ừ, nhưng mà cuối cùng mình cho cái đầu của mình ấy nó, nó bị bệnh đấy. cuối cùng ăn được à, rồi thì cũng chảnh chẹ nhí à, nhảnh chê cuối cùng hồi người ta quất sang chén xong người ta leo núi đi ta ta ta ta rồi xuống hồ chèo xuồng rồi đi vô rừng thiện hành thiện tỏ sung sướng còn mình mình chảnh đến cuối cùng mình bụng ôm bụng đói meo rồi đó vô rừng ngồi mặt như táo bón mất sổ gạo vậy đó thì nó bụng đói quá mà ừ, nhớ nha nhớ. cho nên nghe pháp bằng cái tâm tốn cao là không cát ừ thứ hai là nghe pháp cái tâm bắt bẻ tìm khuyết điểm của ông xã gì nữa tôi nói tôi ăn cái chén cháo nắm ăn rất là thoải mái ok thì mình thấy cái chén cháo này mình nên ăn cần ăn thì cảm ăn thì lúc đó bây giờ là mình cứ chú ý đến cái gì mà mình xài được của nó rồi, Đấy. giống như mình đi vào khu rừng ấy mình đi dạo rừng ấy mà mình cứ là là đòi khu rừng nó phải như mình muốn thì tôi về về làm khu vườn riêng vậy nhưng mới như ý không chứ mình đi dạo rừng mà đi vào cái chốn chợ đời mà mình mong rằng mọi sự và mọi người như mình muốn thì kẹt lắm rồi nói chung là mình tận dụng cái cái, cái ưu điểm của nó thôi rồi cái tiếp theo của y chang như vậy y chang như cái trước ờ, nghĩa là nghe pháp mà mà mà mà, mà, mà ờ, ờ, với tâm bắt bẻ nghe pháp và với cái, cái khả năng trí tuệ hạn chế nghe pháp mà không có thiết tha không có thiết tha yeah, dạ, tìm hiểu mà những vấn đề chưa hiểu biết và đó ra đây nó có cái này mới hay nè cái trăm tám ba nó có cái này nghe pháp mà tâm bị ngăn ngại bị hoang mang là sao có nghĩa là cái chuyện gì cần bỏ lại bên ngoài cái pháp hội thì nên bỏ đi này lúc mình chỉ tập trung mình nghe cái chuyện trước mắt thôi ừ, còn này này gọi là là, là ai hấp có chip tô ừ, có nghĩa là ừ, cái tâm nó bị Ừ, ừ, ngăn trở bởi những cái chuyện ngoài lề đó hoặc là những cái chuyện đó không có liên quan gì đến đến cái pháp thoại mà mình đang nghe hoặc là mình ngồi nghe pháp mà cái tâm mình nó cứ hướng tới những cái chuyện ừ, tào lao như mình nhìn thích cái gì mình ghét cái gì người nào vật nào sự kiện nào thì không có được à, và cái thêm nữa là cái khi lá cha tô là tâm hoang mang hoang mang ở đây nó gồm có ngờ vực mà cũng có nghĩa là phóng tâm tán loạn nó không có tập trung nhưng mà ở đây cái rõ ràng nhất là hoang mang khi lá đây chỉ khi lá ở đây là là là là là, là, là, là um, nghĩa nó sâu um, khi lá ở đây các vị nhớ um, có cái bài kinh khi lá chích tá là um, tâm hoang vu á, thì ở trong ừ, trong trong trường bộ kinh đó, trước Phật ngày có nhắc đến một cái, cái hình ảnh cái tâm mà, mà hoài nghi nó giống như là tâm mà, trôi trên sa mạc vậy đó. Dạ. cái tâm mà hoang mang nó giống như tâm ở chỗ hoang vu giống như cái người mà bước giữa chỗ quan vu đại mạc mình mong không có rõ phương hướng thì ở đây cũng vậy ừ, cái khi lá cha tô đây là mình thấy có một bài kinh người tinh kinh tâm quan vu ở trong ờ, trong ờ, trung bộ và bài kinh uh, sa môn quả có phần mà giảng về năm truyền cái ở trường bộ kinh ý, kinh sa môn quả thì có nói đến cái chữ khi lá này này chữ khi lá nói đến cái chữ khi lá nó đến, đến đến cái tâm hoài nghi đó khi mình nghe pháp cái chuyện trước mắt chuyện trước mắt mình người ta nói cái gì mình nghe cái đó thôi tìm hiểu đúng vấn đề đó còn mình để cái tâm mình mình nó bị ảnh hưởng ừ, bởi cái thích cái ghét cái hờn cái vui cái giận gì là đó là, là nó cản trở mình hoặc là cái thứ hai nữa ừ, mình ừ, nghe pháp mà bằng cái tâm quan mang đó quan à, mang nghi hoặc không có xác định được không có xác định được là mình cần cái gì và người này đang giảng cái gì đó. mình không xác định được mình cần cái gì và người ta đang giảng cái gì thì cứ nghe pháp không biết nói gì có đúng hay không trong khi mình coi mình cần cái gì à, và người ta đang giải cái gì cái đó mới quan trọng chứ còn nếu mình thắc mắc thì để một lúc khác bây giờ mình tiếp tục mình cứ nghe đi để tập trung nghe vì cái chỗ mà ông nói mà gây quan mang cho mình rồi nó, được cái nó đang qua kìa nó đang qua đó bây giờ ông đang nói chuyện khác kìa đó, đó. cái tập trung cái đó rồi tiếp theo cái điều thứ năm thì mới ghê có dụng tâm tìm hiểu cái điều mà mình chưa có hiểu tức là mình quan mang mình để quan bên như tôi vẫn thường nói à, có hai cách để giải quyết cái, cái, cái, cái nghi hoặc có hai cách một là đi tìm cái câu trả lời à, cho nó hai là để nó qua một bên nhớ cái đó rất là quan trọng có hai cách để giải quyết một cái thắc mắc của cái hoang mang nặng ký hay nặng ký nặng ký từ những cái thắc mắc quan trọng này còn cái thứ rùi buông tào lao ba su thì bỏ nhưng những cái thắc mắc quan trọng thì mình có hai cách để giải quyết một là đi tìm cái câu trả lời cho nó hai là để nó qua một bên nếu mà thấy nó chưa phải lúc còn thấy nó không cần thiết để nó qua một bên ờ. ừ. à, đặc biệt ở đây ừ, nó có cái à, một cái chữ mà nãy tôi không có giải thích à, là cái đần độn cái đần độn câm biết ừ, có nghĩa là sao có nghĩa là thích nói không có biết mà thích nói thích phát biểu ấy thích phát biểu à, mà không rõ ràng thích phát biểu thích lần độn à, cầm biết ở đây có nghĩa là gì đây có nghĩa là ờ, thiếu trí là đã đặt rồi mà là thích phát biểu ờ, mà không có lập trường không có lập trường rõ ràng đó ở đây đó gọi là chalo e lá bugo là như vậy không có lập trường ờ, thích phát biểu mà không có lập trường rồi thì mắc phải năm cái điều này nè à, mắc khỏe năm cái điều mà, mà tôi vừa nói thì cái đó nó nó sẽ dẫn đến cái cái cái, cái tình trạng là thiệt thòi à, khi mà được lắng nghe dụ pháp ở đây có chuyện rất là tôn giáo mà tôi không thể không nói là cái cơ hội nghe pháp không có nhiều đâu quý vị nha cơ hội nghe pháp không có nhiều đâu à, bởi vì nói nó tôn giáo một tí đó ừ, thì cái chánh pháp mà mình đang nghe này chỉ có chư Phật ra đời mình mới có cơ hội nghe không chứ mà chư Phật thì đã hiếm rồi trên cơ hội nghe pháp rất là hiếm mà những người hôm nay ờ, thứ nhất là ừ, không có học ừ, hỏi kinh điển thì không có tin không có tin cái chuyện mà Phật ra đời là hiếm và từ đó họ cũng không có nghĩ đến chuyện là nghe được giáo pháp là hiếm à, mà nó có nhiều nó đừng có nghĩ tăng ni đầy ấp là mình muốn nghe là mình nào mình nghe nó sai sai bét ừ. cho nên mình phải trân trọng những cái giây phút mà được nghe pháp thoại là vì sao vì các vị tưởng tượng ở Việt Nam bây giờ nó có biết bao nhiêu pháp sư biết bao nhiêu pháp sư cả, cả hàng chục pháp sư không nổi tiếng và vô danh đúng không nhưng mà các vị thử tưởng tượng giùm tôi đi cái chuyện mà các vị mình đến nghe được ừ, một cái thời pháp cho nó trọn vẹn có phải dễ không đâu phải dễ tôi biết mà công ăn việc làm vợ chồng con cái nhà cửa tùm lum hết đâu phải dễ không rồi vào đến nơi là vị đó ở đâu vị đó ở đâu vị đó phố phải không tôi nói cho nghe vị đó phố phải không người ta có rảnh để mà người ta nói cho mình nghe không còn bây giờ ở quê phải không ở quê phải không mình có đủ siêng để mình lặn lội tới mình nghe cái vị đó giảng không no no way khó lắm khó lắm ờ, pháp sư mà ở phố người ta có rẫm cho mình không nó tới một tỷ người đang chầu chịch có bao nhiêu công việc để cho cái vị ở phố người ta phải phải, phải lo toan làm gì tới phiên mình không à, rồi giờ vị đó ở quê đúng không đâu có phải đâu phải ở quê là mình muốn nghe mình nghe nó xa nó nản nó xa nó nản lắm không giỏi bằng trời đi nữa nhưng mà như ngày thanh đó, ngày hộ pháp giữa bằng trời bây giờ ngày ra ngoài, núi dinh ở biển biệt mà đó mà ngày chưa kể là ngày, ngày thích ờ, độc cư ẩn cư nữa à, cho nên là ngày ở xa là, là mình nghĩ cái cảnh mà thu xếp công việc nhà nó ra hầu ngày làm nó thấy khó rồi mà mình biết chắc mình ra lúc ngày khỏe ngày bệnh à, mà nhầm lúc mà ngày lâu lâu ngày có, có mấy ngày mình ngày thích cấm túc mà kiểu mà, mà nhập thất còn chết nữa là coi như là miễn tiếp khách luôn phải không rồi mình trên đường mình ra mình phải chắc là mình ok mình ngày ok thời gian ok đó, thì nhiều thứ ok chứ còn mình ra mình gặp một đống khách của nó mình sao mình nghe cho nên cơ hội nghe pháp không phải dễ chứ nó có trường hợp như vậy khi mà xa thầy vắng thầy không gặp thầy cái đầu mình nó nó quan mang nó thắc mắc đủ điều hết tự nhiên ra gặp thầy tự nhiên cái nó quên sạch hết trời rồi à. này thì lúc đó là là mình mọi sự mình giao hết cho ông thầy ông thầy muốn nói gì cũng nói rồi còn về phía ông thầy đó nếu không phải là hiền thánh thì họ chỉ nói cái điều họ muốn nói thôi à như cỡ đức phật ngày sẽ là phát ngã nay ngày ca diếp thì người ta nói cái điều mà người ta cần nghe đó các các bậc mà đạo sư thượng thừa đó người ta nói cái điều mà đối tượng cần nghe phải nghe nên nghe còn ờ, mà, mà, mà, mà phạm tăng mình thì sao mình nói cho người ta cái điều mà mình muốn nói cần nói khoái nói thích nói hơn là cho đối tượng dầu cho vì cái vị đó có thể là cao tăng danh tăng thì đa phần là như vậy mình đừng có trách bởi chỉ nó chuyện bình thường thôi chỉ nó bình thường thôi ở giờ các bạn mình ngu ngu thì họ lựa cái nào mà mềm mềm cho mình dễ nuốt ở giờ ẩm tướng mình là răng giả không răng nó còn là nướu là lợi không thở kiếm gì mình không cần nhai đó họ giảng cho mình nghe đấy bây giờ mình đã biết ừ. bây giờ ông lỗ mũi mình thấy mình ngu ngu là họ kiếm cái gì mềm mềm họ, họ, họ thồn nhét giọng cám cho thôi đấy cho nên cơ hội nghe pháp rất là khó rất là khó khó lắm ừ. khó được cái cơ hội mình nghe pháp khó tìm được người thuyết pháp khó có dịp để nghe được một cái pháp thoại mà nó vừa tầm với mình khó lắm khó à, cho nên đây là lý do vì đâu mà chúng ta phải phải lưu tâm đến những cái điều kiện này để mà không có bỏ sót ừ, những cái pháp thoại nào hết và không để tự mình bị thiệt thòi khi mà nghe pháp nhớ cái đó rất là quan trọng nha ok xong rồi xong cái chấm tấm bây giờ mình qua cái bài kinh mạt pháp nãy giờ là nói ừ, cái chuyện ờ, con người giữ đạo còn bây giờ là cái cách thức giữ đạo nè chúng ta là rõ ràng là những đơn vị những cá thể những đơn tử những đơn bào trong cái gọi là thế giới trong cái gọi là nhân quần xã hội nhân gian đúng không và nói hẹp là một tí mỗi chúng ta là những đơn tử đơn bào của cái gọi là giáo pháp của cái gọi là tứ chúng của cái gọi là môn đồ pháp chúng của thế tôn đúng không và ở đó như tôi đã nói tất cả chúng ta đều ít nhiều nhận được những lợi lạc lớn bé từ giáo pháp và cái đó ở đâu nó ra Đức cái Tôn rõ ràng nó đi viên tịch từ lâu lắm rồi các vị cao đồ thanh văn cũng viên tịch từ lâu lắm rồi thì ai là người duy trì chánh pháp cho đến hôm nay mà chúng ta có cái để đọc có cái để nghe ai, ai. đó chính là các thế hệ thánh phạm ừ, từ sau khi thế tôn ra đi đúng không và những những nếu những thế hệ đó mà không có cái lý tưởng học đạo hành đạo và hoàn đạo ấy thì hôm nay chúng ta xong hết phiền không? họ chỉ biết học đạo không mà không có hành đạo và hoàn đạo cũng không được mà họ chỉ biết học biết hành mà không có hoàng đạo thì đến hôm nay chúng ta cũng thua thua me rồi không? cho nên họ phải có cái hoàng đạo nữa một cái người mà thợ Phật đúng mức á, thì phải có cả ba học đạo hành đạo và hoàng đạo các vị có thắc mắc tại sao tôi không nhắc tới chữ chứng đạo bởi vì nó nằm ở chỗ cái học và cái hành học mà hành mà ngon lành thì mở ốc đơn chứng đạo không cần nhắc tới nếu mà học và hành mà ngon lành đó, thì cái chứng đạo nó chỉ đương nhiên nhưng mà cái cái hành cái hoàng đạo là không ạ à cái quan đạo mà không nhắc tới là không được nó quan trọng lắm Đấy. vì có rất nhiều người đó, họ chỉ biết là học hà đạo hành đạo kể cả chứng đạo cho họ thôi tuy nhiên mỗi người có một cách hoàng đạo riêng thưa quý vị có người họ hoàng đạo bằng ngôn giáo có người họ hoàng đạo bằng cái thân giáo hoàng đạo bằng ngôn giáo là bằng ngôn từ bằng chữ viết thì gọi là ngôn giáo uhm. À, là là đi gọi là là, là là chia sẻ chia sẻ cảnh sáng Phật pháp Phật đạo cho người khác bằng ngôn từ về chữ chữ nghĩa đó. Uhm. thì cái đó được gọi là ngôn giáo trường hợp thứ hai là thân giáo nghĩa là họ dùng cái, cái, cái hạnh tu của bản thân họ cái gương mẫu của họ lấy họ làm gương làm bài học để người khác trông vào nhìn vào để mà học hỏi học đòi bắt chước thì ở đây à, ở đây là Đức Phật ngày dạy rằng là nếu mà không phải là thánh nhân à, nếu không phải là thánh nhân thì cái chuyện mà chúng ta trở thành một Phật tử trở thành một người học đạo và hành đạo ấy à, và hoàn đạo ấy nó phải được bắt đầu từ đâu ta bắt đầu từ cái chuyện học đạo mà học đạo là gì ta là nghe pháp à, thời Phật thì không có xem kinh nhưng mà thời này mình hoàn toàn có thể thêm là nghe pháp ở thời này nó có hai một là nghe bằng lỗ tai hay là đọc bằng mắt thì đều được xem là nghe pháp hết nghe pháp hết thời này đó thời này đó dù là nghe băng giảng ờ, hay là nghe giảng trực tiếp cũng đều là nghe xem kinh sách cũng là nghe nhớ nha bởi vì thời Phật Phật không nhắc đến chuyện đọc sách xem kinh là bởi vì thời ngày không có không nhớ cái đó nha ừ. thì cái thái độ như nãy tôi nói cái thái độ của người mà học pháp nó quan trọng lắm anh học pháp kiểu gì mà bản thân anh được lợi lạc và bạn hoặc là học kiểu gì mà anh không được lợi lạc và khi anh có được lợi lạc thì anh mới có thể ừ, chia sẻ ừ, rao giảng cái lợi lạc đó cho người khác được nhớ nha ừ. thì ở trong cái bài kinh mặt pháp một này người ta có dạy thế này ờ, đây là những cái điều kiện những cái lý do mà khiến cho cái chánh pháp Ờ, bị biến mất ở đời uhm, biến mất ở đời cái chữ samosa đây cái chữ ngày minh châu người dịch tôi tôn trọng người giữ lại yeah. Dạ. chữ samosa ngày ngày dịch là hỗn loạn à, mà chữ samosa này nó nghĩa nhiều nghĩa lắm. về tâm lý nó có nghĩa là hoảng loạn hoang mang hoảng loạn cái chữ samosa này trong tâm lý nghĩa là hoảng loạn mờ mịt còn ở ngoài cái, cái, cái tâm lý ra đó để chỉ cho một cái sự cố sự kiện gì đó thì ở đây nó có nghĩa là yeah, dạ, rã rời tan nát rã rời tan nát thì ở đây có năm cái lý do mà khiến cho cái giáo pháp là rã rời tan nát biến mất cả đời là sao nên nhớ chánh pháp là những nguyên tắc của trời đất nguyên nguyên lý của vũ trụ thì làm sao có vụ biến mất được mà chữ biến mất ở đây là gì cái chữ antaratha đó là biến mất ở đây nó nghĩa là gì có nghĩa là nó không được người ta biết tới nữa chứ không, chứ không có phải là những lời dạy của đức phật đến một lúc nào đó Ừ, ừ, ừ, nó không còn hiệu nghiệm nữa sai sai sai những cái gì mà ngài dạy mình về cộng trừ nhân chia muôn thở là đúng nhưng mà nếu mà mình không kéo thì sẽ có một ngày mà trên thế giới này người ta không biết làm toán nữa mình người ta chỉ biết lấy dao cắt cắt cắt, cắt trên thân cây làm dấu à, hoặc là ta lấy mấy cái sợi dây nó thắt rút một rút hai rút như vậy đó chứ còn ta không biết ngồi xuống mà rút về giấy ra ờ, lấy cái bút cộng trừ nhân chia không biết thế nào là bách phân thập phân hết biết rồi đó nhưng mà dầu cho người ta không biết thì những nguyên tắc những công thức đó vẫn đời đời bất diệt bởi vì nó vô hình vô tướng này phàm sẽ hữu tướng giai thị hư vọng cái gì có hình có tướng thì cái đó mới nó không không có bền chứ còn mấy cái này nó đâu có hình tướng nó là công thức nó là nguyên tắc là nó bắt được trên chánh pháp không bao giờ bị mất nhưng mà sự dĩ mà nghe nói mất là mất sao mất có nghĩa là nó không được đã biết tới có cũng như không to cũng như không tử tưởng tượng một cái đám mà là lõ lồ trần trụi ăn lông ở lỗ hang động rồi không biết xài lửa chỉ biết ăn thịt sống chỉ biết săn bắt hái lượm mà theo cái kỹ thuật mà sơ khai thì giữa cái đó là thì là ai mà biết đến ba cái mà toán lý hóa của thời nay thì sao biết không nhưng mà dầu nó không biết những những công thức những nguyên tắc nó vẫn tồn tại ở đời nhưng mà có cũng như không này bây giờ ngay ít nhất ngay thời điểm nó không có người trên hành tinh này biết tới ở đây cũng vậy chánh pháp biết mất ở đây có nghĩa là uh, sẽ có những cái thời điểm mà chánh pháp không còn được người ta biết tới tôi có thể nói quỵt tẹt luôn ừ, tôi nói với cái này với cái thiện chí uh, nhớ đâu ví dụ đó chứ tôi không ác ý nha tôi vang lại các vị uh, là, là, ờ, tăng nghe này đừng có dặn tôi ví dụ như hôm nay Ờ, mà các vị về là các cái chùa Khmer mà ở lục tỉnh miền Tây à, còn những cái chùa quê hẻo lánh ở ở, ở bên Lào à, thì ở đó chư tăng không có coi nặng coi nặng cái những cái giáo lý mà coi như là trừu tượng khó gặm ở đó thì cứ là quẩn quanh cái chuyện là dạy phật tử là ờ, tránh thập ác hành thập thiện à, nhiều lắm là niệm phật Dạ, hoặc là rải tâm từ à, như vậy thôi mà trong ba tạng thì ờ, các vị làm miếng khoảng chừng một phần ngàn lấy thẻo miếng một phần ngàn đem dạy cho phật tử còn cái phần còn lại là không được nhắc tới bởi vì sao là vì mình biết là biết là, là lỗi nằm ở ai mình đâu có biết không phật tử không có nhu cầu hay là gì bắt đầu là cho chư tăng không có để ý chuyện đó mà cuối cùng hôm nay mình về lục tỉnh là chư tăng miền tây chư tăng khmer đó, là hầu như là bỏ lơ cái, cái, cái vấn đề kinh điển tam tạng ừ, các vị chỉ chú ý mấy cái chuyện nhẹ nhẹ cho dễ gầm dễ nuốt thôi đấy thì cái trường hợp đó cũng có thể gọi là chánh pháp đang bị mất dần rồi đó mất dần mất lại mất như vậy đó có nghĩa là có biết bao nhiêu vấn đề giáo lý không được biết tới và đừng có nói đâu xa Thái Lan Thái Lan là một cái xứ mà Phật giáo phát triển cẩn thận hơn nhưng mà theo tôi được biết đó, thì ngoại trừ một vài cái bộ phận nhỏ như là những cái vị tăng mà quan tâm đến học thuật Ờ, các học viện ờ, các trường đại học các học viện Pali thì đàm như chủ Đắc Khang Khô Sitaram chẳng hạn ngoại trừ những nơi đó ra thì đa phần chúng ta tính là đa phần á, là chỉ có cúng kiến thôi cúng kiến rồi thì bù phép đa phần nhất là những vị ở vùng nông thôn thì ở đó chánh pháp bị xem là biến mất bị xem là biến mất dù lá y vàng vẫn còn đó tượng Phật vẫn còn đó tủ kinh vẫn còn đó còn còn còn không có mặt ừ, nhưng mà cái người biết tới không còn nhiều nữa không? ở đây mình thấy ừ, cái điều kiện mà làm cho Phật pháp biến mất là gồm có không có cẩn trọng khi nghe pháp ừ, trong Bali gọi là sắc cá chăn hâm mang cho nên tí sắc cá chăn có nghĩa là respectly respectly có nghĩa là không có nghe một cách tôn kính thành kính à, nghe kiểu ngáp dài ngáp vắng là chờ cho ông giảng xong xa thú cái nhào lên móc cái mô thơ đúc lên đó lại ba cái giọt mắt xong không ờ, cứ ngồi ông hiểu ông giải gì kệ ông ờ, nếu có tiền nếu có tiền rồi canh me dạng vừa xong nó nhào lên cái móc của tờ giác rồi đó là hỏi tao hai ba câu dạ cái đó gọi là không có không có cung kính không cung kính này không có nghĩa là vừa nghe vừa chấp tay rồi thẳng lưng nó nó nó nó nó hoàn cảnh thôi hoàn cảnh mình không có khả năng ngồi thẳng lưng thì mình kiếm chỗ nào mình dựa vô ờ, mình không có khả năng xếp bằng thì mình kiếm chỗ nào chắn chắn mình duỗi chân ra để đừng ai thấy không nhưng mà quan trọng là cái lỗ tai quan trọng là cái đầu của mình cái đó mới quan trọng này chứ không phải là cung kính này là phải thẳng lưng phải xếp bằng liêm diêm chấm mắt vai thẳng lưng thẳng mông vững đó mà, mà cung kính này có nghĩa là nghe với tất cả sự cẩn trọng sạch cái chân nghe với tất cả sự cẩn trọng có nói cái gì ờ, và mình mình có thể cầm bay mình kết hợp với cái mình đã nghe đã hiểu và mình xét coi cái điều nó có giúp mình có giúp được mình cái gì trong đời sống mình có thể ứng dụng được gì trong lời dạy đó không? đó gọi là nghe pháp một cách tôn kính à, và thứ hai là không cẩn trọng cũng lòng có nghĩa là sao có nghĩa là nhớ bà chóp bà nhé à, rồi khi mà nhớ nhớ bà chóp bà nhé là sao ta có nghĩa là mình nghe bà chóp bà nhé mà tại sao có cái nghe ba chóp ba nhát là vì mình thiếu tập trung thiếu trí thiếu niệm thiếu định đấy thiếu trí nghe pháp mà thiếu trí thiếu niệm tinh định nó mới dẫn đến là nhớ mà chấp mà nhé à, mà không có tập trung thì nó dễ nhớ bậy mà hãy nhớ bậy là thua rồi thua nhớ bậy là thua bây giờ cái công thức mà nấu nồi canh chua mà mình nghe không có rõ hay về tôi đố gì nấu được nồi canh chua đó phải là tu hành giải thoát tâm linh gì cái gớm nồi canh chua mình vô mình ngồi mình nghe mà không tập trung mình nghe cái gì mê mình nghe cái gì mê khốn nấm tẩu mình nghe mang máng vậy mà không biết cái nào bỏ trước nào bỏ sau có những cái mình mình đợi, đợi nó sôi bỏ vô là đẩy nắp tắt lò liền tại có những cái mà mình mình mình mình để từ đầu đó là nó đát bét nó, nó lầy ra đó nè cho nên mình phải để mình phải nghe đi cái cách bỏ cái gì và trong trường hợp nào mình sẽ khóm và trường hợp nào mình không sẽ khóm bị bao tử bị lép cổ tử tránh khóm mà thế và một thứ khác này nhớ như vậy à, thì vân vân và vân vân ừ, nấu nồi canh chua ờ, mà nghe không kỹ thì đã là về nấu tầm bậy rồi nói gì là cái việc tu hành cho nên để nghe pháp thiếu cái sự cẩn trọng thiếu sự tôn kính thì từ đó nó dẫn đến chuyện là ghi nhớ một cách bừa bãi ừ. mà ghi nhớ một cách bừa bãi thì, thì sao ta làm sao mà hành trì được à, cho nên không nghe pháp cái cẩn trọng à, ghi nhớ không cẩn trọng và cái thứ nữa là suy tư không có cẩn trọng như hồi nãy tôi nói là mình alo các vị còn nghe không dạ chúng con còn nghe sư chúng con còn nghe dạ rồi dạ. rồi rồi tiếp theo nữa là ờ, cái, cái suy tư không cẩn trọng có nghĩa là ừ, mình mình mình mình mình ờ, hiểu được nhiều hiểu ừ, hiểu được nhiều hiểu chứ còn ừ, không có ờ, màng không có màng cái chuyện mà đào bới sâu rộng thêm dạ, không có đầu bới sâu rộng thêm thì cũng phải đi đâu xa được và cuối cùng giả định như mình có nghe đàng hoàng mình có nhớ đàng hoàng đầy đủ mình có suy tư đàng hoàng đầy đủ nhưng không có ứng dụng không có đưa vào trong hành trì thì coi như đây cũng là một cái lý do khiến cho Phật pháp biến mất ở đời hôm nay sẵn tôi nói luôn đấy là có rất là nhiều bà con mình ở trên internet không biết là từ cái lý do nào mà cứ thích thích là viết cái gì á, trước khi bắt đầu một cái câu nói là để là Phật dạy rằng à cái này là cái đáng ngại nha mình muốn nói cái gì đó mà mà, mà muốn tăng cái cái hiệu quả đó chỉ đầu tiên cho nên Phật mới dạy rằng cho nên trong kinh Phật mới dạy rằng mà tôi đấy là hơn phân nửa là toàn là mình nói không mà không có bạn nào nói cái đó hết ừ, nhớ rồi nhớ cẩn thận nha mình không được tùy tiện như vậy không được tùy tiện mà Phật dạy thế này Phật dạy thế kia phải có gốc trong đâu đó trong kinh nào trong tài liệu nào ờ, ờ, trong bài kinh nào Đức Thế Tôn đã dạy như sao thì được chứ không có buồn buồn mà cho nên Phật dạy rằng nên Phật có dạy rằng đó, cái đó là cái không được và cái cuối cùng là um, giàu có thuộc lòng nhiều cách mấy hiểu sâu hiểu rộng cách mấy nhưng mà pháp không được hành trì thì cũng không đi đến đâu tôi ví dụ à, như à, một người không có hành trì mà chỉ có nghe thôi thì đầu thai 8.000 kiếp cũng không bao giờ hiểu được cái lợi ích của cái pháp môn quán niệm bất tịnh không bao giờ hiểu được lợi ích của cái pháp môn gọi là chánh niệm trong hơi thở không bao giờ hiểu được cái lợi ích của cái pháp môn quán niệm tử thi niệm chết niệm từ tâm niệm phật tôi dám bảo đảm 8.000 kiếp nếu mà chỉ học ra lý thuyết thôi và không có đưa vào hành trì thì không bao giờ mà người đó hiểu được là tại sao mà Đức Thế Tôn đề cao những cái, cái, cái đề mục đó cái chuyện mình niệm bất tịnh tại sao niệm sự chết niệm tử thi niệm từ tâm niệm hơi thở niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm tý niệm giới niệm thiên tại sao mà những niệm mục đó được ngày nhắc tới nhắc lui hoài như vậy mà nếu không đưa vào ở trong cái thực tập hành trì thì có bao nhiêu ừ, có bao nhiêu có bao nhiêu ừ, có bao nhiêu kiến thức đi nữa thì nó cũng không đi về đâu hết tôi khẳng định như vậy và phải nói thêm là như tôi nói rất là nhiều lần là khi mình cái đầu mình đó mà mình cọ sát nhiều về với vấn đề nào đó thì mình sẽ có một cách nhìn khác về nó còn mình có biết vấn đề đó nhưng mà mình không có làm việc với nó nhiều không sống nhiều với nó thì cái nhận thức của mình với nó khác đi ở đây tôi nói về cái chết ở đây tôi nói về tình thương ở đây tôi nói về đời sống trách nhiệm ba cái không nói về cái chết học giáo lý cho nhiều biết cái gì cũng vô thường vô ngã biết rằng ai rồi cũng chết biết rằng mỗi người mà ra đi bỏ lại mọi thứ chỉ mang theo cái nghiệp của mình đó là lý thuyết nhưng mà không có thường xuyên mà sống cọ sát à, với cái tâm niệm về sự chết thì lúc mà bác sĩ mà cho biết cái tin xấu rồi là, là tôi phải nói là chết điếng đang đêm mà nhận ra có những cái đau kỳ lạ trong người đó là chết điếng rồi lúc đó nó hoảng lên này nhớ nha cho nên cái này phải hành trì thôi à, quán niệm mà hơi thở quán niệm mà bất tịnh quán niệm mà tử thi cũng vậy quán niệm mà từ tâm cũng vậy mình cứ nói là ai cũng đáng thương hết nhưng mà thật ra mình có thương nổi ai không để mình không có thường xuyên thực tập cái pháp môn vô lượng tâm và nếu mình thấy mình mình muốn thực tập mà sau từ bi nó lên không đổi là mình biết là một là mình dốt hay là mình hiểu sai cái phương pháp hiểu sai cái kinh phật hoặc là mình không biết kỹ thuật một là hiểu sai hay là không biết kỹ thuật à, một là dành nhầm hay là dốt à, một là dầm nhầm hay là dốt cho nên mình mới không có nên tu tâm từ được và có thực tập mới thấy rằng vì đâu mà Đức Thế Tôn đề cao cái sự thực tập sự hành trì những cái đề mục đó tôi chỉ cắt có một khúc một vài cái giáo lý đó thôi các vị thấy không hành trì thì không cách chi mà thấy lời Phật mà là cần thiết cho mình hết khẳng định một ngàn phần trăm như vậy không? một ngàn phần trăm bởi vì nếu trên lý thuyết thì tôi thấy hơi thở có cái gì đâu có gì đâu hay Hả? rồi cái chuyện mà niệm tử thi niệm bất tịnh nó, nó nản thấy cái cái, cái, cái chữ cái tờ nó thấy nản rồi mà khi có thực tập đó mình mới thấy vì đâu mà đức phật ngày ngày ngày ngày, ngày, ngày tán tán những cái pháp môn đó ừ. bởi vì nó đem lại cho mình những lợi ích mà chẳng thể nghĩ bàn ok sẽ hẹn lại bà con uh, tuần sau nhé tuần sau học cho hết cái loạt kênh này nó cũng trùng trùng không à. à nhưng mà đừng thấy nó trùng rồi coi thường à, đức chúng tôi cố ý gom lại gom lại tất cả những cái bài kinh này để cho các vị thấy mình phải làm một người phật tử như thế nào trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm đối với sự tồn vong của chánh pháp nhé yeah chúc các vị một ngày vui dạ chúng con tri ân sư hẹn gặp sư lại dạ. sau ạ à. dạ, dạ chúng con chào sư dạ. dạ à, bài pháp thoại của sư à, sau vài tuần ha quý vị à, đem rất là nhiều nhiều ý nghĩa và sự ôn bài cho mình à, nhân và anh kiên kính chúc quý vị một buổi tối vui vẻ và ăn vui ăn ngủ cho yên à, hẹn gặp lại quý vị cho tuần sau <laughs> xin chào rồi chào anh Kiên chào mọi người nha chào mọi người